Em à, Tiến Biên xin chào à, quý anh chị và anh em thợ nhé Hôm nay thì em chia sẻ như một số xem trên kênh của Tony Tiến Sơn Đồng và Tiến Biên Sơn Đồng gỗ Giả Đá đã chia sẻ hỏi là cách pha chế cái 2K này nhé Bộ 2K này Cái non 2K này mình đã dùng hết rồi Cái non cứng này đã dùng hết rồi nhé Nên mình đã mua đây thêm lên một lạng đây anh em này Hôm nay mình sẽ pha quy trình pha anh em hãy xem cách pha nhé Để mình à, làm giả gỗ Tức là mình giả gỗ rồi giờ mình quét đầu bóng cái Bộ đấy nhé, với sang thơm đấy anh em Làm thằng này nó bóng nhé anh em nhé rồi mình sẽ để xuống đây để pha cho anh em cùng biết ạ. Ngay bộ quy trình đấy anh em à, thông cảm nữa nhé. Mình à, tiến đi trước mắt thì chúng ta cần một cái lon và một cái chổi nhé. Chổi này à, quét à, dầu bóng. Đây anh em thấy thì đây là cứng 2K, chất nằm cứng của 2K này. Cái này là bóng của 2K. Đấy, bộ này nhưng mà cái này là của mình đã hết rồi anh em ạ. Dùng hết rồi mình cầm chưa? mình phải mua ngoài à, một lạng ngoài để để vào đây mình sẽ đổ nhé tỷ lệ của nó là một một cứng Ờ, hai xăng và ba ba ba ba ba một ba nhé tức là một hai ba đây là một này hai này ba này anh em nhớ cho cái pha tỷ lệ đó hai xăng nhá anh em nhá đừng có nồng quá đây mình sẽ đổ hết cái ờ, cứng vào nhé mình sẽ bỏ để tráng cho nó đỡ năng phí anh em làm đỡ tận dụng nhé chúng ta quét để bảo vệ cái bề mặt đây như anh em thấy là mình đã làm rồi thì mình sẽ cái cái chai này nhé cho nó hết đi đổ đấy thôi nữa mình đấy là mới được uh, một uh, ấy thôi nhé mới được uh, một uh, một bằng một một xăng nữa tỷ lệ đây là mới làm đây là không sao một một tí nữa mình sẽ cho thêm xăng giờ mình đổ cái thằng mình đổ thằng cứng à, thằng thằng cứng vào nhé anh em có thể làm bóng clip được bóng clip nó bóng bóng mờ hay à, thằng bóng này nó bóng của hai ca nó bóng lắm mình pha tỷ lệ một ba anh em nhớ chứ ba ba bóng ba bóng hai xanh một trúng hơi đặc anh em cho thêm xanh mình mới cho một thăng mà tỷ lệ là anh em nhớ cho pha pha một ba anh em muốn đông nhồi đông mình mình hậu với cầm tay quen rồi đang gọi điện biết đang làm việc thì thôi anh em mình nghe không mình sẽ gọi lại không đây anh em mà thấy thì mình à, pha đây tỉ lệ là sao là cho nó vừa tầm đừng để loãng quá nhé đấy mình cầm lên này loãng quá nó sẽ đổ rồi mình như này là vừa tầm này anh em nhé mình cho thêm xăng nữa là sẽ bị loãng nên nó sẽ đổ ra nên anh em nên hạn chế cho cái khoản nóng quá nên cách pha thì rất đơn giản là giờ mình quét dầu bóng sơ qua cho anh em biết thôi nhé rồi như vậy là mình sẽ quét anh em nhé một số anh em xem trên kênh cứ hỏi hôm nay mình chia sẻ luôn cách pha nhé pha này mình nghĩ là dễ lắm cái à, pha sơn gỗ với à, cái dầu bóng này là dễ nhọc khó chúng ta tạo vân vân của chúng ta tạo vân mới là khó em quét làm sao cho đều đừng có để sót được cái pha thì nhanh đấy anh em pha tỷ lệ là một ba nhớ cho mình là tỷ lệ một ờ, một cứng hai sân ba ba ba ba bóng cái này nó bóng anh em nhớ là nó bóng hơn cái thằng cờ lia nhé như trong nhà nó không bóng bằng nữa. đây anh em nhé mình tiếp tục ờ, mình quét ờ, nhé cái phần giả gỗ là mình đã chia sẻ rồi mình cái cách pha tay và pha máy thôi giờ mình chỉ có cách ờ, chia sẻ cách pha cái bóng này thôi bóng này như là để là vừa tầm này các bạn này nó không chảy nhé mình pha lỏng có nó chảy chứ không phải là phong pha lỏng là được nhiều đâu anh em nhé quét nó chảy hết mình pha đúng tỷ lệ nên nó quét nó không bị chảy nó giảm cái tuổi thơ ờ, rơi văng vãi cách pha một cái dầu bóng anh em nhé làm toàn bộ đây nhé nó hơi nắng một chút không biết anh em có nhìn rõ không ạ mình sẽ đi đưa qua một lượt để anh em à, cùng xem là mình xin phép nhé mình đã pha rồi mình quét dầu bóng một chút là mình xong thôi rồi quét à, nhiều lúc quét dầu bóng nó không hay lắm thì anh em cái đó dễ thôi ạ đơn giản đấy à, mình không chia sẻ nó mình chia sẻ cái cảnh giả gỗ thôi như đó anh anh em là thấy đây toàn bộ đây mình mới làm mà mình cũng có chỗ mình quét cái chỗ mình chưa quét mình pha để mình quét một lượt nhé anh em nhìn thấy ạ toàn bộ hàng trụ đây cả trên uh, dùi mèn nữa nhé mình có quay trong nhà tính quay trong nhà trong nhà nó tối quá anh em nhé đó mình chỉnh sửa lại mình quét như đây phần này là toàn bộ anh em nhớ cho cái là không tít nhé nó mà bả tít thì tuyệt vời đây anh em nhìn này hạt cát còn nguyên hạt cát này nhưng mà mình zoom to đâu toàn cát thôi nó như tường này anh em nhìn thấy cát bên đây bên đây giống nhau nhất phần sùi này rồi tránh video dài thì à, cuối video em à, tiến bia cũng à, xin phép dừng đây nhé xin quý chị xem thấy hay bổ ích thì nhớ tặng em tiến bia một like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem ạ à à, và anh em nào chưa đăng ký hãy đăng, đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em à, tiến biên với video mới nhá đây là quang cảnh của nhà thờ đây anh em này đó quang cảnh bức à, bình phong mình làm bên trong à, là đấy còn ngoài là trụ cổng bình phong này. anh em xem đấy rất hiện đại và cổ kính nhé hàng trụ rồng đây anh em là thợ này thợ Huế đắp vẽ đây sơn đỏ nhá, sơn đây là cũng là sơn bia của mình cung cấp đấy nhé anh em nhé rồi như quy trình à, mình đã chia sẻ như vậy toàn bộ à, trên đây cũng à, màu giả gỗ như vậy nhé mình sẽ làm nhưng mà mình sẽ review sau thôi thì hôm nay thì làm công trình này cũng không được đẹp lắm mình không muốn chia sẻ nhiều vì nếu mà bả tít thì mình sẽ làm tạo vân được đẹp hơn còn không có vì thì làm màu gỗ thôi anh em nhé đấy trụ trụ cột trụ trong này gỗ thôi rồi mình xin phép dừng ở đây nhá